Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021, tức ngày 16 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thìn, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thìn hôm nay là Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng nhờ có tam hội phù trợ mà ngày này, người tuổi Tý sẽ có một ngày rất thuận lợi để giải quyết công việc, quý nhân xuất hiện giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn động trong suốt thời gian qua. Thiên ấn soi đường vì thế người tuổi Tý làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên. Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của bạn hết sức hanh thông. Thủy khí vượng nhắc nhở người tuổi Tý phải chú ý chăm sóc sức khỏe hơn nữa. Thủy khí quá nhiều dễ ảnh hưởng đến thận, bạn nên xây dựng chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe, phù hợp với thời tiết giao mùa. Giờ tốt trong ngày 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Hợi, 2, tử vi tuổi sửu Xem tử vi chủ nhật ngày mới, người tuổi sửu gặp cục diện hệ sửu tương hội nên hoàn toàn có thể thoải mái tận hưởng ngày cuối tuần nghỉ bên cạnh những người thân yêu. Bạn có thể dành hoàn toàn ngày nghỉ bên gia đình và không bận tâm nhiều về những việc khác. Trong ngày hôm nay, thiên tài độ mệnh nên vận trình tài lộc của những người tuổi sửu được khởi sắc rực rỡ. Người làm công ăn lương cũng sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái đó. Còn người làm kinh doanh thì cũng có một ngày buôn bán khá thuận lợi. Cứ túc tắc vậy thôi nhưng cuối ngày kiểm lại doanh thu thì cũng chẳng với chút nào đâu. Thủy thủ Xuân khắc sự báo chuyện tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ cho lắm. Cả hai có nhiều mâu thuẫn về quan điểm sống khiến bạn không khỏi mệt mỏi. Có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian trong công việc mà thiếu sự quan tâm đến đối phương, hãy bù đắp thêm cho người ấy của mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi, ba, tử vi tuổi dần. Chủ nhật này, hợi dần tương phá gây ra ảnh hưởng lớn với người tuổi dần trên phương diện tình cảm, nếu đã có gia đình, bạn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn nhằm hàn gắn những dạn nứt vốn đang tồn tại. Những người tuổi dần chưa lập gia đình cũng gặp nhiều trắc trở trong tình cảm. Con giáp này khó có thể tìm được một người ưng ý, cho dù xung quanh bạn có rất nhiều đối tượng muốn tiến tới đi chăng nữa. Có lẽ bạn cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Kiếp tài giáng họa, đường tài lộc của người tuổi dần không được sáng cho lắm. Có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ lễ nên bản mệnh dễ mù quáng mà chi tiêu tiền bạc vô lối, khiến cho túi tiền vốn đang căng phồng cũng trở nên dẹp lép giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Bói tử vi trực tuyến 12 con giáp nói rằng tam hợp phù trợ người tuổi Mão giúp con giáp này luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, hãy cố gắng gắn những suy nghĩ của bản thân với thực tế để tránh xu hướng lý tưởng hóa. Điều này sẽ giúp bạn không cảm thấy chán nản ngay sau khi bắt tay vào công việc. Tỷ kiên xuất hiện cảnh báo tuổi Mão về những quyết định của bạn trong ngày hôm nay. Người tuổi mão hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người thay vì khăng khăng quyết định mọi chuyện theo ý mình nhé. Thủy dưỡng mộc, đường tình duyên của tuổi mão hôm nay khá tốt. Con giáp này không cần phải đi đâu xa mà sẽ tìm thấy người làm mảnh ghép phù hợp với mình một cách nhanh chóng ở ngay gần bên mình thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, sửu, năm, tử vi tuổi thìn. Chính tài độ mệnh dự báo đường tài lộc của người tuổi thìn hôm nay rất ổn định, con giáp này không cần phải chi tiêu tiết kiệm quá mức, tiền bạc trong tay đủ cho bạn chi tiêu thoải mái với nhu cầu sinh hoạt của mình trong ngày nghỉ lễ. Ngũ hành xung khắc khiến cho tình cảm đôi lứa xảy ra trục trặc, đây là nguyên nhân khiến cho tuổi thìn hôm nay trở nên nóng nảy như vậy. Thực ra khi hai người ở bên nhau khó tránh khỏi những lúc ý kiến bất đồng, nếu không ai nhường nhịn thì chuyện tranh cãi là điều tất yếu có thể xảy ra. Một mối quan hệ tình cảm muốn bền vững cần sự chung tay xây đắp từ cả hai phía, không thể nào chỉ một người cho và một người nhận, cũng chẳng thể nào cả hai cùng không chịu lắng nghe đối phương. Nếu bạn muốn giải quyết tình trạng hiện tại, hãy đặt yêu thương lên đầu và gạt bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ, theo tử vi 12 con giáp ngày mới, thị hợi tương xung là điểm báo cho thấy hôm nay người tuổi thị vấp phải nhiều điều xui rủi, vận trình khó bề thuận lợi như bình thường. Hôm nay những chú rắn cảm thấy bất an và hành động khá cảm tính. Trong ngày hôm nay bản mệnh có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với một nửa của mình vì những chuyện không đâu. Cuộc sống vợ chồng khiến cho bạn ngột ngạt và muốn tìm cho mình khoảng không riêng để suy nghĩ thấu đáo về những chuyện xảy ra vừa qua. Do ảnh hưởng của thương quan, người tuổi tỵ làm việc gì cũng không được như ý, sinh ra chán nản, bực dọc. Dường như bạn đang để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của mình. Nếu cứ tiếp tục thiếu tỉnh táo như vậy, bạn sẽ rất dễ lạc lối và gây ra sai sót không đáng có. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tử vi ngày mới cho thấy thực thần ghé thăm, vận trình tài lộc của tuổi ngọ cũng theo đó mà khởi sắc rực rỡ. Còn giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì càng dễ phát tài phát lộc, tiền bạc đầy nhà. Trong ngày hôm nay bản mệnh cần thêm quyết đoán và sáng suốt, đưa ra quyết định nhanh trong khi có cơ hội phát tài. Nếu làm được điều đó, bạn có thể dễ dàng đón đầu xu hướng và không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền về tay. Thủy Hòa xung khắc, người độc thân tuổi ngọ cảm thấy không thực sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới, bạn đành chấp nhận tình trạng độc thân với nhiều nỗi muộn phiền chưa tìm được cách tháo gỡ. Giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần, 8. Tử vi tuổi Mùi Xem tử vi phương Đông 12 con giáp, hợi mùi bán hợp mang tới cho người tuổi mùi vận trình vô cùng tươi sáng trong hôm nay. Ngày nghỉ cuối tuần cũng giúp cho con giáp này có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi và xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi vừa qua. Người tuổi mùi biết làm thế nào để luôn có được sức khỏe tốt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại. Dù sắp tới còn một kỳ nghỉ dài nữa nhưng bạn quyết định sẽ không đi đâu cả, thay vào đó là dành thêm thời gian ở bên cạnh gia đình thân yêu của mình. Trong ngày hôm nay được thiên tài trợ mệnh nên đường tài lộc của người tuổi mùi khá vượng sắc, tài lộc không ngừng kéo đến. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh thì đều có lợi. Giờ tốt trong ngày 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ, 9. Tử vi tuổi thân. Trong ngày hôm nay bạn phải đối mặt với cục diện hợi thân tương hại. Đây là điềm báo thị phi có thể sẽ ập đến trong ngày, con giáp này chớ nên cố chấp với người thân của mình. Bạn có những quan điểm, cách nghĩ riêng của mình, nhưng khi ở bên người thân hãy tìm cách hài hòa nhất có thể, dù sao bạn cũng không muốn ai tổn thương mà. Gia đình lục đục là điều bất cứ ai đều không muốn thấy. Hơn nữa, ngày nghỉ là ngày cả gia đình được vui vẻ đoàn tụ, đừng để những chuyện không vui khiến không khí trong gia đình nặng nề. Chính quan nhập cục, vốn là ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nhưng người tuổi thân có thể sẽ phải dành thời gian cho công việc nữa đó. Điều ấy khiến cho tuổi thân khá mệt mỏi và căng thẳng vì đủ thứ chuyện rắc rối ập đến trong ngày này giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Dậu, 10. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết thiên quan xuất hiện trong ngày hôm nay báo hiệu có họa tiểu nhân giáp tâm lừa gạt, chống phá, khiến cho tài vận của người tuổi Dậu khiến dẫn đến sa sút nghiêm trọng. Con giáp này nên thận trọng khi nghe lời mời trao đầu tư, kinh doanh trong hôm nay nhé. Kim sinh thủy mang đến những niềm hạnh phúc trong chuyện tình duyên của con giáp này. Bạn trân trọng và hạnh phúc với những gì mình đang có, Hiểu được những khó khăn và vất vả của tuổi dậu, người ấy luôn biết cách chia sẻ và động viên, khiến cho tình cảm đôi bên thêm phân bền chặt. Đối với những người độc thân thì các bạn đang để cho cơ hội trôi qua mất khi cứ mải vui chơi quên ngày tháng, nghĩ rằng mình còn trẻ, có thể thoải mái bông đùa với tình yêu. Hãy nghiêm túc với tình cảm và trái tim mình bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất. Hôm nay là một ngày khá tốt của tuổi Tuất liên quan đến đường tài lộc khi bản mệnh nhận được nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc, nguồn thu gia tăng khi được chính tài ở bên hỗ trợ. Con giáp này có thể sẽ cần phải tiết kiệm hơn trong cách chi tiêu của mình để tránh tài lộc thất thoát. Thổ khắc thủy dự báo người tuổi Tuất sẽ rơi vào mối quan hệ tình cảm tay ba nếu cứ mãi nung chiều cảm xúc cá nhân. Bạn cần phải tự vạch ra ranh giới cho bản thân mình và kiên quyết không bước qua ranh giới đó. Ngoài ra, trong ngày hôm nay các cặp vợ chồng cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn vì những mối quan hệ xã giao không rõ ràng. Bạn cần phải hiểu được tâm trạng của đối phương thay vì giận hờn, trách móc rằng người ấy không tin tưởng vào mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Tử vi 12 con giáp nói rằng hôm nay người tuổi hợi có lẽ sẽ phải đối mặt với những nỗi buồn về chuyện tình cảm khi mà cục diện hợi hợi tự hình, cản trở vận trình hôm nay của bạn. Bản mệnh có những suy nghĩ tiêu cực và không mấy lạc quan về tương lai sắp tới, lo sợ quá nhiều về những chuyện còn chưa xảy ra. Các cặp đôi cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ hiện tại khi càng ngày cả hai càng phát hiện ra những quan điểm trái chiều không cách nào hòa hợp. Bạn thậm chí còn nghi ngờ lựa chọn trước đó của mình, không biết con đường mình đang đi có đúng hay không,